Hãy đến TH Sim Center để tận hưởng dàn máy tập Mỹ Đế lung linh nhất hành tinh Các bạn hãy nhìn đi những gì Dương Nguyễn đổi thay Từ một cái phòng sim mà máy tập Việt Nam không Đến ngày hôm nay những cái phòng sim ở ngoại ô Sài Gòn Những cái nơi mà dân cư thưa thớt, trình độ trí còn thấp Mà Dương Nguyễn dám đầu tư dàn full Mỹ Đế Full mới là nói chứ còn chuyện mà một hai cái nó làm gì và những cái thiết bị ngày xưa sẽ chìm vào quên lãng tại nó không phù hợp và nó không đủ năng lực để đất gánh vác sứ mệnh nâng tầm Dreamer Việt Nam. Paul Dream USA High-End Equipment Training. Cảm năng sử dụng nhanh máy tập mỹ đế high-end tại Thor Dream Center. Bây giờ anh Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn các em tập luyện nhóm cơ tay trước và tay sau. Đầu tiên là cách tập, cái động tác á, sau đó là cách tập cái vị trí này là không được cầm đỏ à. liền vô vị trí này là đỏ cầm về gãy tay chết bà nha mấy em không có chơi vậy nha cầm là từ vị trí đây nhớ nhìn cái tay như nguyễn nè ở đây hoặc ở trong đây hoặc ở trong đây mấy vị trí này là được cầm cầm càng gần vô cái này càng nhiều nè thử đi đúng không buông ra đây tự nhiên này nó hết ê rồi tự nhiên vô đây chưa tập đã ê rồi đó mà còn cầm này là là tặc xương chết luôn rồi anh phải cầm vị trí này không có màn mà để cục chỏ vào giữa ghế nha cái này là tầm bậy đó cái này nè cái này là tầm bậy tầm như tầm bậy nè có mấy thằng khứa vô tập gì tao ghét ghê luôn má mày có thù với máy hả mày tao nhập cái máy mỹ đế về mà chơi mà chớn nguyễn cụ chỏ mà vô đây mày tập mày gãy xương mày không nói hư bà máy tao luôn không được ai đòn lai mấy hàng kia nó nặng bà cố luôn chơi full cây <laughs> ok tập tay trước bài này là bài này là bài tay trước toàn diện rồi không có gì phải he nữa hết á nhìn nè nó có những vị trí sau đây mấy em chú ý chân không có để như vậy nhìn rất là yếu đuối đó cùi chỏ để gần cái mí dưới tay sau dựa vào ghế luôn ngực chạm vô cái bát không có tập cũng nhẹ nhàng sai thế đó những cái vị trí anh nói là tụi em phải cố gắng đảm bảo rồi đã rồi đếm một hai ba hít sâu kéo lên cái này á, kéo đứng vậy cũng được hoặc kéo như vậy cũng được tùy thích không phải là lỗi mà là nó là quan điểm thả ra càng càng càng sâu càng có thể đúng không tức là sâu sâu sâu sâu sâu, sâu vừa vừa thôi đó tới đây là thấy ghim lên hết nổi rồi đó tới đây là vị trí cuối cùng không có thả lặn, thẳng băng ra tới đây nha thẳng băng ra tới đây là khoát hết không lai nhớ nha làm ơn bước ra đứng thẳng lời thả xuống đi ra uống súp uống nước lạnh không lai like. uống súp ai lái like thiệt set thứ hai lên tạ chút đỉnh bây giờ anh đi tập 80 phao cái tư thế là được nha được tại vì nó nặng á chúng ta cần phải ờ, điều chỉnh trọng tâm chiếc này không phải sai nhẹ thì tập dày ok mấy thằng mẫu quảng cáo nó tập nó tướng nó ngồi nó phải đẹp nó ngồi vậy này mấy em đừng bao giờ nhìn, nhìn, nhìn những hình mẫu trên mạng quảng cáo ok nó ngồi cho nó đẹp vậy đó tập luôn vậy gãy mẹ lưng thử đi à, tụi em tập thử vậy coi ngồi chu đích đâu đúng đẹp luôn rồi đưa chân đồ ra bè bè đồ banh banh đồ ha kêu gọi ha nó chụp hình xong nó nghỉ à rồi bây giờ chúng ta qua tay sau chỉnh lại thì cái vị trí âm càng thấp á thì làm cho cái tay sao cái âm càng thấp tức là âm ba đó nó làm cho chúng ta nó co tới cái độ vậy nè bực bực bực nguyên tắc của tay sao là gì tay vuông duỗi ra tay vuông duỗi ra tay vuông duỗi ra ok rồi tay sau tập nhẹ tay trước nên nhớ cái máy này tay sau tập nhẹ tay trước ông mà tập sai lời tôi chỉ nó gãy cái tay á không có giỡn đâu tay sau trên máy này tập rất là hay rất là vô mà nó sẽ khó hơn với bài tricep push down đây rồi như Duy Nguyễn chỉnh mức âm ba đây là âm ba đó tay sau cầm ngoài đây hai tay để bình thường thôi không cần phải ép vô vậy đâu để bình thường nè bắt đầu hơi khó khó rồi đó xuống anh đang tập mức uh, mức nhiêu ta 18 kg đó làm nhiêu bao đó có hai hệ với em rồi lên chậm rãi xuống thẳng hai chân này không cái này khác 10 cái tới 12 cái chúng ta lên tạ lên à, mức nặng nặng chút rồi ok khi mà chúng lên ta lên tạ cái mức tạ nặng rồi cái thế chúng ta khác một chút đứng ngầu chưa lúc này nè cái bụng tựa vô cái bụng tựa vô để chịu lực cái chân cái chân đứng như anh duy vậy đó đó hiểu không xuống mà được đánh giá bài tập tập tay sau ở cái máy này vô gấp 10 lần tricep push down tricep push down là bài này nè vô gấp 10 lần nó thật nhưng mà tricep push down á, nó đỡ chấn thương của chỏ hơn bài này có nguy cơ chấn thương nhẹ của chỏ nếu mà tập sai bởi vậy các bạn phải tuân thủ những gì Dương Nguyễn nói nãy giờ rất là chậm và rất là kỹ rất là nghiêm túc nha lại một cái rồi tập về mới an toàn nha mấy em ok đó tư thế nè thấp nhất là như vậy xuống nè gồng tập trung lực ba đó tới đây thôi xong rồi lên chậm rãi lên chậm rãi cái não phải tập trung suy nghĩ về cơ tay sao đừng có để cho vô cùi chỏ nha quan trọng nhất đừng để vô cùi chỏ rồi tới đây tới đây thôi đừng có lên cao nữa ba ba nó sẽ cảm giác nó nhức cái đây nè nó nhức vị trí đầu cơ ở đây lên nữa lại vô đây trời đó nó có chỗ nhức đó mấy em đầu tiên nó nhức trên đây xong chạy chạy chạy xuống nhức tới đây là mình dừng nha mấy em không chịu dừng nó xuống tới đây là thấy bà nội luôn á về quay tay không có được đâu mấy em bây giờ anh sẽ thực hiện cái kỹ năng tập super set trên chính một cái máy duo này nha tay trước 100 bao xong rồi à, tay sau 60 vào tập vậy thôi không nghỉ năng lượng bơm liên tục hãy cháy bỏng với đam mê hãy đến tới lò Sim Center để tận hưởng dàn máy tập mỹ đế lung linh nhất hành tinh Đó, nói chung là Duy Nguyễn là chạy đua công nghệ ghê lắm cuộc đời của Duy Nguyễn lúc làm IT á chạy đua máy tính mà cuộc đời chứ Nguyễn làm streamer là chạy đua thiết bị các bạn hãy nhìn đi những gì Duy Nguyễn đổi thay từ một cái phòng gym mà máy tập Việt Nam không đến ngày hôm nay những cái phòng gym ở ngoại ô Sài Gòn những cái nơi mà dân cư thưa thớt trình độ trí còn thấp mà Duy Nguyễn dám đầu tư vàng full Mỹ Đế full mới là nói chứ còn chuyện mà một hai cái nó làm gì và những cái thiết bị ngày xưa sẽ chìm vào quên lãng tại nó không phù hợp và nó không đủ năng lực để nó gánh vác sứ mệnh nâng tầm Dreamer Việt Nam lời lỗi tiếng sau đi chơi trước rồi vô mày ơi ha ha ha ha ha nhớ tay cầm đổi từ mấy em sao cái máy này á mình phải ngồi lên nó mới nó máy mà tập nặng chịu đi chưa tập xong chỉnh lại cái máy nha tại vì biết sao không anh lót sàn gỗ của đức nó trơn quá mười cái nhưng mà bây giờ á xét sao á anh tính tập lên 15 12 cái tới 15 cái lý do làm sao giờ cái tay em nó bự rồi tập nữa nó thô hiểu không mà muốn làm được cái điều đó thôi chết mẹ rồi <laughs> chết mẹ rồi ông mới nãy tao nói gì hồi nãy nói là tập tay trước 100 tập tay sau 100 lo hướng dẫn tụi mày biết cái tao quên tao tập tay sau 100 luôn <laughs> thằng kia nó nặng thấy mẹ luôn bể kèo mấy em cái điều đó anh muốn nói gì nó cái máy anh muốn chơi nhiêu chơi hả à? wow. muốn chơi nhiêu chơi hả à, mấy em thôi lên trăm hai luôn đi tay à, mình tập tay tay trước trăm hai tay tay sau tay sau sáu chục cho nó sốc không có uống súp luôn á super set mà chưa chưa chưa tới giờ uống súp em Hey! giữ lại hornet hornet hornet hornet nghe thằng búa kia nói hả em nó xong nó hornet cái nữa nè Thôi dạ, thôi dạ, thôi dạ Nhảy nhảy đi nhảy đi nhảy đi tăng tăng tăng tăng nhảy đi bậy tăng tăng tăng tăng má nó sắc của mỹ cứ sắc của tàu mày ơi tàu quá bởi già rồi con khỉ thế nào không được không phải chơi thế này mới được sáu chục thì nó hơi nhẹ với anh nhưng mà khi chúng ta tập nhẹ vậy á chúng ta kiểm soát động tác nó tốt hơn nhất là cái bài tại sao nha hui nè nè chưa thả cho ba nhìn tôi nè vui thôi nói chung là anh tập dây tập nó hơi nhí một chút mấy em tiếp tục đừng có để cho cơ bắp nó nghỉ lâu uống súp lên 80 luôn Woo. cho 20 luôn nha Wow anh three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Căng cơ và tận hưởng. Vô! quên quên quên bởi vì super set phải đổi tạ liên tục mấy em chấp hai này tám chục chút anh phun cây cho chứ không mấy em nói anh, anh, anh nổ nhớ anh tiền của chỏ ủa không có tiền của chỏ vô nạm nha cái này tùy cái tay sau á hội nhảy mà không biết nhiều cái nói chung á khi các em tập á cái động tác căng cơ á là cái não chúng ta còn tỉnh chúng ta đang hiểu rằng à tôi đang căng cơ ra tôi gồng lại và tôi ép cơ vào là tập tiếp được rồi full cây trăm rưỡi rồi chỉnh tạ luôn nha nè bây làm trứng của gà nha anh full cây nè nè nhìn nè nó full cây nè đang là không nè đúng không quất cho 10 ra trăm sáu ở chứ tập chi nhiều đúng không mà tập bữa ra tập tay mà tay bụng đúng không tay bụng chút qua bụng nữa trời đất ơi tập máy mỹ đế mà không biết cách bố trí lịch tao lại mấy thằng tập máy mỹ đế đi chơi lịch của máy việt nam thôi máy tàu đi máy việt nam nhạy cảm mày đúng không tự nhiên mình mình mình vô phòng gym mỹ đế tập tập lịch của máy tàu à, set cuối xong tạm biệt mấy bạn luôn nha thật ra bên bình tân anh chơi hoài mà ông anh đây chưa chơi thôi Cả một bầu trời cố gắng Thôi Tới 90 bao Giờ nó mới thấm nè Lúc tập với châu bò Không thấm Xong cái về nhà nghỉ sốt luôn Duy mơ có ai bị chưa Tập thì bao hăng luôn Về nhà sốt luôn mấy em Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Welcome các bạn đến hệ thống phòng gym đẳng cấp 5 sao full Mỹ Đế THL Gym Center tọa lạc tại bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của thành phố 13 triệu dân Hồ Chí Minh City Hãy đến với hệ thống THL Gym Center để được sử dụng những máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh Để có lịch trình phù hợp, các bạn có thể xem giáo trình Duy Nguyễn Diêm Phổ tại website tholgymcenter.com.vn hoặc YouTube Thể hình online. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp các bạn có thể gọi về số điện thoại 1900 2050. Chúc các bạn có những giây phút tập luyện vui vẻ và hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn.